khu dân cư đông đúc, thích hợp định cư, giá 26 tỷ. Đất 2 mặt tiền Nguyễn Công Trứ, phường 8, diện tích 1.098m2, có 809m2 xây dựng, sổ riêng 3 cuốn, đường nhựa ô tô né nhau, hướng Tây Nam, Đông Nam, đất cách chợ Đà Lạt 3km, khu vực sầm uất, tiện ích đầy đủ, ngay mặt đường lớn thích hợp kinh doanh, làm kho bãi, giá 110 tỷ. 3 căn nhà Nam Hồ phường 11, diện tích 67m2 trên một căn, sổ xây dựng phân quyền 3 nhà, kết cấu một trệt 2 lầu, 4 phòng ngủ, 3 toilet, phòng khách, bếp, đường nhựa 5,5m, hướng đông nam, nhà cách chợ Đà là 8km, cách đường chính Nam Hồ 100m, cách trường học 500m, khu dân cư đông đúc, thích hợp định cư lâu dài, giá 4,4 tỷ trên một căn. Đất hai mặt tiền Mimosa, phường 10, diện tích 500m2, sổ riêng nông nghiệp, đường ô tô,